Vita. Công ty Vita đã làm những gì? 1. Công ty có ý tưởng xây dựng mạng xã hội phân quyền từ năm 2014, viết nền triết học của mạng xã hội phân quyền Vita. A. Công ty phân chia lại 90% tổng doanh thu cho người dùng Vita, với ba mô hình trả thưởng độc đáo, mô hình 5x5, mô hình 3x8 và mô hình 2x10. B. Mục tiêu của công ty xây dựng cộng đồng thịnh vượng, toàn cầu, công bằng, văn minh. C. Tự do ngôn luận, không có tin giả, không có tài khoản ảo, tài khoản giả mạo. 2. Áp dụng nền tảng công nghệ tiên tiến của tương lai blockchain trong điều khiển, vận hành và quản lý xuất chi dòng tiền. 3. Áp dụng nền tảng công nghệ tiên tiến, nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong vận hành hoạt động công ty. 4 cho ra đời đồng tiền điện tử riêng Vitacoin vào tháng 2 năm 2018. 5. Giá mắt trình bày ý tưởng của công ty tại Trung tâm Hội trợ Công nghệ Quốc tế, Thung lũng Silicon, Mỹ, tháng 11 năm 2018. 6. Ngày 26 tháng 12 năm 2018 thành lập công ty Vita tại bang Giót, Thụy Sĩ. Loại hình công ty, công ty cổ phần độc lập. 7 ra mắt tại Bỉ tháng 6 năm 2019 và trên 200 doanh nghiệp quốc tế toàn cầu. 8. Công bố chiến lược phát triển của công ty tại Washington tháng 7 năm 2019. 9. Chính phủ Thụy Sĩ cấp phép hoạt động tháng 8 năm 2019. Trụ sở đặt tại bang Giọt, Thụy Sĩ. 10. Công ty chủ động bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống và điều chỉnh chính sách ngày càng tốt hơn. 11. Vita AG liên kết với các công ty danh giá, các công ty uy tín quốc tế. 11.1 Công ty luật ICC, tổ chức trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi người tham gia. 11.2 Công ty phát số ID, xác minh danh tính KIC và bảo vệ tài khoản người dùng. 11.3 Công ty thu thuế online toàn cầu VALITAX, nộp thuế cho từng thành viên Vita tại nước sở tại, nơi bạn sinh sống và làm việc. 11.4 Công ty Fox, đơn vị hợp tác Visa, AG, chuyên về công nghệ blockchain, để tạo ra mạng xã hội đầu tiên trên thế giới, áp dụng thành công công nghệ blockchain. 11.5 Công ty Faxen, đơn vị hợp tác với Visa, AG tạo ra mạng xã hội ai tiên tiến nhất. 11.6 Công ty truyền thông quốc tế 11.7 Công ty thanh khoản quốc tế 11.8 công ty in thẻ quốc tế Anh. 11.9. Các công ty, tập đoàn, doanh nghiệp nổi tiếng xây dựng hệ thống mạng, cung cấp sản phẩm, kinh doanh MLM, Multi-Level Marketing, tên tuổi, xuyên quốc gia. 11.10. Sử dụng đội ngũ IT, kỹ thuật phần mềm, các công nghệ mới, tiên tiến nhất của tương lai, công nghệ blockchain, thuật toán đám mây, trí tuệ nhân tạo. Thời khắc lịch sử thịnh vượng luôn mỉm cười, chào đón tất cả các đại sứ Vita. Vì một cộng đồng Vita, toàn cầu, công bằng, văn minh,